Cơ quan chức năng nói buổi vinh danh bà Tống Thu Ngân là nhà thơ thế giới chưa được cấp phép theo quy định. Chiều 26 tháng 12, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà cho biết cơ quan này đã thanh tra chương trình sau khi hình ảnh người này lên nhận giải lan truyền trên mạng xã hội. Theo kết quả xác minh, buổi lễ do công ty Hằng Holy Group thực hiện từng xin sở cấp phép hồi tháng 11 nhưng chưa được thông qua do không có đủ hồ sơ nhưng phía công ty vẫn tổ chức khi chưa có văn bản hướng dẫn và chấp thuận. Ban đầu, ban tổ chức trình kế hoạch liên quan tới việc tổ chức sự kiện du lịch và tài năng kỷ lục Guinness châu Á 2022, nhưng chưa cung cấp kịch bản, chi tiết các hoạt động. Ngoài ra, công ty còn mạo danh logo của các đơn vị VOV, VTC, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết đang chỉ đạo thanh tra xác minh thêm và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Hình ảnh tấm hình được lan truyền gây tranh cãi trên mạng xã hội trước khi cơ quan chức năng tuyết còi. Sáng ngày 26 tháng 12, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền chùm ảnh một phụ nữ xuất hiện trên sân khấu. Phía sau là hình hiển thị nội dung Nhà thơ thế giới Tống Thu Ngân, cùng hàng loạt chức danh như Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cấp cao của Liên đoàn các nhà thơ thế giới, Đại sứ trọn đời của Liên đoàn các nhà thơ thế giới, Chủ tịch Hội đồng những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước. Nhiều nhà thơ, nhà văn, bạn đọc cho rằng Tống Thu Ngân không phải là tên tuổi nổi bật của làng văn, nhưng lại tự xưng hàng loạt các chức danh to tác. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói, đây là sự mạo phạm, nhạo bán thi ca. Tống Thu Ngân không có tên tuổi nhưng lại tự nhận là nhà thơ tầm cỡ thế giới. Nực cười hơn, ban tổ chức sự kiện lại sẵn sàng công nhận danh hiệu này. Theo thông tin trên một trang văn học, Tống Thu Ngân sinh năm 1955 tại Bến Tre, có bút danh khác là Mimosa Tím, là cựu giảng viên Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, hiện sống ở Texas, Hoa Kỳ. Bà sáng tác thơ từ năm 2016 và có hơn 1.000 bài thơ. Tác giả từng in một số tập thơ như Mùa Thu Tím, nhà xuất bản văn học 2017, Thương nhớ quê nhà, nhà xuất bản văn hóa văn nghệ năm 2018 như một bạn đọc mỉa mai bằng một bài thơ phóng theo năm mới chúc nhau của Tế Sương. Lặng lặng mà nghe họ tôn nhau, nhà thơ thế giới muốn phát đau, tự xưng danh phận ai cho phép, bao người chúc tụng giống buôn rau. Hình ảnh cơ chế giáo dục trong xã hội chủ nghĩa đang triệt tiêu những nhà văn nhà thơ tương lai. Một chuyện lùm xùm khác liên quan tới văn hóa cũng vừa diễn ra. Mấy ngày nay trên mạng trang ngập hình ảnh và ý kiến về cô Hoa hậu mặc váy trong suốt lộ lộ thân hình trước công chúng và truyền thông trong một sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc gia. Chuyện này lẽ ra nên bỏ qua, không nên bình phẩm vì đó là một sự cố văn hóa đáng xấu hổ, cũng chẳng nên làm mầm ý. Nhưng trên mạng hiện nay có ba luồng ý kiến nên đưa lên cho các bạn cùng góp ý. Thứ nhất, nhiều người mạt sát, nhục mạ, xúc phạm cô hoa hậu quá cay nghiệt bằng những lời thô tục. Như vậy thì cũng không có văn hóa. Thứ hai, nếu cơ quan quản lý văn hóa thấy hình ảnh cô Hoa hậu mặc như vậy là vi phạm vào tiêu chuẩn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thì phải lên tiếng và xử phạt cô Hoa hậu và ban tổ chức. Như vậy dư luận sẽ được xoa dịu đi vì có sự đánh giá phân minh của chính quyền, định hướng dư luận. Thứ ba, có những người lên án việc dư luận phê phán hình ảnh trong suốt của cô Hoa hậu là định kiến nho giáo hủ lậu, không hòa nhập với văn minh từ phương Tây Ý kiến này chịu nhiều búa rìu dư luận khi cho rằng nó quá sai. Hình ảnh ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Phương Tây có truyền thống văn hóa tôn vinh vẻ đẹp hình thể, rất nhiều hình, tượng, tranh ảnh nghệ thuật khỏa thân, nhưng khoe chỗ cần khoe và che chỗ cần che, gợi nên những mỹ cảm tích cực chứ không phải khiêu dâm. Họ cũng phân biệt rõ ăn có nơi, chơi có chốn, ở phố đèn đỏ hay những bãi tắm đặc biệt thì cứ khỏa thân thoải mái. Còn khi xuất hiện trước công chúng, nhất là ở những nhân vật người của công chúng, khi xuất hiện trong các sự kiện lớn thường ăn mặc rất thận trọng, khoe vẻ đẹp nhưng không rẻ tiền gây phản cảm. Hơn nữa, truyền thông của đảng luôn hô hào văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Vậy hình ảnh trong suốt của cô Hoa hậu tuyên truyền cho văn hóa gì? Lại còn có người bên vực Thông cảm với cô Hoa hậu cho rằng lỗi ở nhà thiết kế thời trang và ban tổ chức, cô Hoa hậu chỉ sơ ý một chút mà thôi, có gì đó sai sai ở đây. Giá như cô ở tuổi nhi đồng, thiếu niên thì ý kiến này đúng, nhưng cô Hoa hậu đã ở tuổi trưởng thành, cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời nói, hành vi, ứng xử cũng như cách ăn mặc của chính bản thân mình trước công chúng. Cô còn là đại sứ văn hóa của Việt Nam ra thế giới, chuyện này khó bao biện như vậy.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 và ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng tọa Thích Nhật Từ, bị đơn. Trước đó, phiên sơ thẩm đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân quận 10 vào cuối tháng 9 và phiên tòa này đã bác đơn kiện của bà Yến. Bà Yến kiện ông Thích Nhật Từ đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín do ông này đã có những phát ngôn bịa đặt, xúc phạm bà trên mạng xã hội. Hình ảnh bài báo nói về việc ông Thích Nhật Từ bị kiện. Cụ thể, ông Thích Nhật Từ đã sử dụng hai kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay và thích nhật từ official của ông để đăng những thông tin sai lệch về bà Yến. Vào khoảng đầu năm 2020, ông Thích Nhật Từ đăng video khẳng định bà Phạm Thị Yến bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng vì tội bà tuyên truyền mê tín dị đoan thông qua tà pháp thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấm bà Yến không được quyền tạm trú trên toàn tỉnh và cấm không được tuyên truyền mê tín dị đoan. Bà Yến cho rằng những phát ngôn này hoàn toàn bịa đặt. Tại thời điểm bà khởi kiện ông Thích Nhật Từ, thì Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chưa ra quyết định xử phạt bà và sau đó quyết định này đã được rút. Tuy nhiên, tòa án sơ thẩm cho rằng việc bà Yến bị phạt là sự thật và ông Thích Nhật Từ chỉ nói lại theo thông tin trên báo chí nhưng chưa nói chính xác. Sau khi bà Yến khởi kiện thì ông Thích Nhật Từ đã chỉnh sửa và cắt bỏ những đoạn nói không đúng khỏi video đã phát. Sau khi hội ý, tòa phúc thẩm đã tạm ngưng và dự kiến mở lại vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Hình ảnh phiên tòa phúc thẩm kiện ông Thích Nhật Từ. Tiến sĩ Thượng tòa Thích Nhật Từ sinh năm 1969, hiện ông đang là trụ trì của chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông giữ rất nhiều chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam – là giáo hội được nhà nước Cộng sản công nhận. Là một người tu hành nhưng ông có rất nhiều phát ngôn nổi tiếng và tay tiếng. Ông cũng từng dính đến rất nhiều vụ lùm xùm. Ngôn ngữ mạng xã hội gọi ông là sư quốc doanh và đánh giá ông là người tiếp tay cho chính quyền để dùng tôn giáo diệt tôn giáo, quấy phá những tôn giáo khác và người tu hành tự do, không chịu sự quản lý của nhà cầm quyền. Trang Sài Gòn Nhỏ News.com đã có bài viết về những thành tích bịa đặt xuyên tạc quấy phá của ông này. Theo đó, Thích Nhật Từ đã tấn công công giáo rất nhiều lần, thậm chí còn kêu gọi Phật tử không ăn lễ Giáng sinh. Ông Thích Nhật Từ đã sử dụng các bài thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ và một số chùa khác để xuyên tạc, vu khống, bán bổ Kitô giáo, bịa đặt thêm thắt nhiều nội dung không có trong giáo lý. Ví dụ, ông Thích Nhật Từ rao giảng rằng thời đế quốc Roma Đạo Công giáo được truyền đi khắp thế giới thông qua dấu giày xâm lược của đế quốc La Mã trên toàn cầu. Điều này hoàn toàn sai và xuyên tạc lịch sử. Hình ảnh tiến sĩ thượng tọa Thích Nhật Từ, người thường xuyên có những phát ngôn tai tiếng. Không chỉ tấn công Kitô giáo, ông Thích Nhật Từ còn tấn công Pháp Luân Công là một môn phái tu hành theo Phật Pháp bằng những phương pháp tu tập và bị đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp giả man. Ông này cho rằng Pháp Luân Công là môn khí công pha trộn giữa Phật giáo và võ học Trung Hoa, đồng thời khẳng định rằng Nghị quyết Đại hội Phật giáo Thế giới năm 2010 không cho phép Phật tử tu luyện theo Pháp Luân Công. Ông ta còn cho rằng người sáng lập Pháp Luân Công từng là lãnh đạo cho phong trào Thiên An Môn. Những luận điệu này nghe sặc mùi bịa đặt, chụp mũ kiểu tuyên giáo. Không chỉ vu khống, bịa đặt trên mạng xã hội, ông Thích Nhật Từ còn rất tâm đẩy những người tu hành khác ông vào tù ngày 24 tháng 11 năm 2021, ông Từ đã gửi đơn tố cáo cơ quan điều tra công an tỉnh Long An, tố cáo tỉnh thất Bồng Lai xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân ông và hình tượng Đức Phật, cộng đồng Phật giáo tại tỉnh Long An trong 3 video đăng trên YouTube. Từ tố cáo của ông Từ, Công an Cộng sản đã có cớ để đẩy 7 người của tỉnh thất Bồng Lai vào tù, trong đó có một cụ già 90 tuổi là cụ Lê Tùng Vân. Trong thực tế, mâu thuẫn giữa ông Thích Nhật Từ và tỉnh thất Bồng Lai chỉ là vấn đề dân sự, không có ai lại bị đi tù chỉ vì nói người khác là ngu như bò cả. Bản chất vụ án này nằm ở câu nói của cụ Lê Tùng Vân. Giáo hội không xứng đáng thì tôi không vào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Ông Thích Nhật Từ bị kiện và chính sách dùng tôn giáo diệt tôn giáo. Quý vị hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube